Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Không nên để bị đốn như Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc có rút ra được bài học hay không? Thông tin ông Nguyễn Xuân Phúc bị ép viết đơn từ chức đã được những người từ bên trong xác nhận. Mạng xã hội đang bàn tán xôn xao về vụ từ chức chấn động này. Thời báo chấm cũng đã đưa thông tin, nhưng với sự cẩn thận cần thiết, chúng tôi vẫn thông báo với bạn đọc đây là tin đang được kiểm chứng. Thực tế thì gọng kìm đang siết ông Nguyễn Xuân Phúc từ nhiều tháng trước đây. Một số người am hiểu dự đoán ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị mất ghế tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 diễn ra vào hồi tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, không hiểu sao, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn bình an vô sự trong lần chia chác quyền lực ấy. Có ý kiến cho rằng đấy là thời điểm chưa đủ chiến mồi để ông Nguyễn Phú Trọng có thể ra tay. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang nhờ cứng mà lên cao nhưng cũng vì cứng mà mất mạng. Trong giới làm chính trị của Việt Nam, họ chửi nhau như kẻ thù là chuyện bình thường. Người ăn đậm không sao nhưng người ăn ít lại bị quăng vào lò. Điều đó làm cho những kẻ bị vào lò tự cho là mình bị đối xử bất công. Ở nhà nước không biết thượng tôn pháp luật thì bất công là một phần không thể thiếu của chế độ, dù đó là bất công với dân hay bất công giữa các đảng viên và giữa các lãnh đạo với nhau. Ở chế độ này không ai trong sạch, với trường hợp như ông Nguyễn Tân Dũng, Nguyễn Phú Trọng không dám làm gì, nhưng vợ ông Nguyễn Xuân Phúc dính tới Việt Á thì ông Trọng có thể xử lý bởi thế lực của ông Nguyễn Xuân Phúc và thế lực của ông Nguyễn Tân Dũng khác nhau rất nhiều. Ông Trọng ắt rất giỏi trong việc cân đong đo đếm sức mạnh chính trị của từng người. Ai đủ mạnh thì ông ta lơ đi, ai không đủ mạnh, ông ta sẽ ra tay. Dường như ông Nguyễn Phú Trọng xem ghế chủ tịch nước là chiếc ghế mà ông ta dễ ra tay lập thành tích nhất. Cho đến nay không ai tin cái chết của ông Trần Đại Quang là bị bệnh tự nhiên cả. Sau cái chết của ông Trần Đại Quang thì ghế chủ tịch nước được quy về một mối, ông Nguyễn Phú Trọng thâu tóm cả hai ghế luôn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc được cho là con người mềm dẻo, không giống Trần Đại Quang. Muốn biết ai đã hại ông Trần Đại Quang thì chỉ cần đặt câu hỏi rằng khi ông Trần Đại Quang chết thì có ai có lợi nhất đây? Thường các cơ quan điều tra họ cũng đặt câu hỏi thế để định hướng điều tra. Tuy nhiên, trong cái chết của ông Trần Đại Quang thì dù có đặt câu hỏi thì cũng chỉ là nghi ngờ chứ không thể điều tra. Theo nhận xét của một số người giấu tên cho thể báo chấm đây biết rằng thì ông Trần Đại Quang vốn là tướng võ rất cứng đầu và không chịu để vuột mất quyền lực. Cái tính đó làm cho ông trở thành người đứng đầu của Bộ Công an trước đây. Tuy nhiên, cũng chỉ vì cái tính này đã khiến ông phải bỏ mạng, vì quyết bám vào cái ghế mà không buông ra. Cũng theo người nhân vật này đánh giá thì ông Nguyễn Xuân Phúc là người thức thời, ông Phúc rất mềm dẻo nếu cần và thậm chí mềm dẻo đến mức quá mức cần thiết. Đó là yếu tố giúp ông Nguyễn Xuân Phúc leo lên cao hơn Nguyễn Bá Thành, mặc dù về năng lực quản lý Nguyễn Xuân Phúc thua rất xa Nguyễn Bá Thành Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang đứng giữa hai áp lực rất lớn. Áp lực thứ nhất là từ xã hội, dù ông Tô Lâm không thể để những tin tức điều tra tuần ra ngoài, nhưng nó vẫn cứ lọt ra ngoài xã hội. Vụ bà Trần Thị Nguyệt Thu là chùm của đường dây Việt Á đã bị những người bên trong bơm ra cho xã hội, tạo lên áp lực rất lớn. Đây là hình ảnh có phải ông Trọng đã đánh tiếng với những con cá gọc hay không? Ngoài áp lực xã hội, ông Nguyễn Phú Trọng còn bị đàn em gây áp lực, tận tụy như Tô Lâm mà đến nhiệm kỳ thứ hai vẫn chưa vào được tứ trụ. Mà nếu không vào được tứ trụ thì xem như sự nghiệp chính trị của Tô Lâm sẽ kết thúc sau 3 năm nữa. Ngoài Tô Lâm thì có Võ Văn Thưởng vẫn đang muốn tạo một chiếc ghế nào đó trong tứ trụ. Theo đánh giá, nếu ông Nguyễn Xuân Phúc giải tỏa bằng áp lực là lá đơn từ chức như tin mật từ bên trong tuần ra, thì đấy là cách rút lui khôn ngoan nhất.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 Trải qua hai nhiệm kỳ, ông Nguyễn Văn Thể không thể có liên quan đến các vấn đề tiêu cực này, và điều đó không ai tin cả. Vì đây là lĩnh vực ông phụ trách. Có thể nói vụ này nghiêm trọng không thua gì vụ Việt Á, bởi Cục Đăng Kiểm giải lết khắp cả nước ở Việt Nam đang để cho vô số ô tô không đảm bảo lưu hành và an toàn giao thông trên đường. Với hàng chục ngàn vụ tai nạn và hàng ngàn người phải bỏ mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, Cục Đăng Kiểm góp phần không nhỏ vào điều đó. Ngày 11 tháng 1 vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan về quá trình mở rộng điều tra vụ án tiêu cực xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đây là hình ảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh các trạm xe đăng kiểm ở phía Nam. Bà Trần Thị Kim Lý, thượng tá, tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét đối với 13 trung tâm đăng kiểm, trong đó có 5 trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, 8 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan. Như vậy là ông Nguyễn Phú Trọng đã thông qua ông Nguyễn Văn Nên chỉ đạo công an tại thành phố Hồ Chí Minh càn quét các trạm đăng kiểm ở miền Nam Vậy là ngoài ông Tô Lâm còn có ông Nguyễn Văn Nên đến hỗ trợ. Cả Nam và Bắc đều giải quân ra để đánh án. Lần này có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đánh lớn. Cũng vào ngày 1 tháng 1, ông Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chủ trì phiên họp thứ 23 của ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tại cuộc họp này, ông Trọng đã tập trung vào các vụ án như đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo. Trong năm 2022, Đảng đã thi hành kỷ luật 539 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái điều lệ Đảng. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Và điều đó cho thấy nó tăng 15 trường hợp so với năm trước. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang đánh rất mạnh vào Cục Đăng Kiểm. Cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 đối với 5 người, cho thôi giữ chức vụ đối với hai Phó Thủ tướng Chính phủ, ba Thứ trưởng và cấp tương đương, kỷ luật Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam. Mỗi vụ án, ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào một đối tượng nhất định. Vụ Cục Đăng Kiểm thuộc Bộ Giao thông Vận tải là nhắm vào ông Nguyễn Văn Thể và có thể nhắm vào như cựu Bộ trưởng khác Mặc dù ông Thể đã ngửi thấy mùi chẳng lành và xin rút lui sớm để hy vọng ông Nguyễn Phú Trọng nương tay. Nhưng liệu ông Trọng có nương tay hay không thì chưa biết bởi ông Trọng là con người rất khó lường. Vụ án cục đăng kiểm như là tấm vỉ được ông Nguyễn Phú Trọng đặt trên miệng lò trong năm 2023 và hứa hẹn ông sẽ cho vỉ này đỏ lửa và ông mang ai lên trên vỉ ấy là tùy vào tâm trạng và tâm lý buồn vui của ông. Người có khả năng cao sẽ bị thả lên tấm vỉ này không ai khác chính là cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể khó thoát. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là chiếc ghế béo bở, ngồi vào ghế này sẽ có hàng loạt mối làm ăn muốn ông bắt tay vào với họ, như xây dựng cao tốc, dựng trạm BOT làm mảnh đất mổ mỡ cho những sân sau, tay không bắt giặc mà để có thể tay không bắt giặc được thành công thì phải bôi trơn rất mạnh mới được. Nguyễn Văn Thể đã làm gì với Cục Đăng Kiểm mà để Cục này xảy ra tiêu cực trong một thời gian dài đến như vậy? Nếu có ăn chia trong những tiêu cực ấy, Nguyễn Văn Thể rất đáng bị ngồi tù. Nếu không ăn chia thì cũng dính tội buông lỏng quản lý và lãnh đạo gây hậu quả nghiêm trọng. Buộc tội ông Nguyễn Văn Thể không khó, vấn đề là ông Nguyễn Phú Trọng có muốn làm tới nơi tới chốn hay không mà thôi.